Xin chào các bạn, tôi là Salon Vũ Hà và sau đây tôi hướng dẫn các bạn nhuộm tóc trên ờ, hai lần tóc, chân tóc màu đen và ngọn màu vàng và lúc nãy là tôi giới thiệu các bạn cái phần một là à, chả tóc và cách pha thuốc như thế nào rồi và bây giờ là phần hai à, chúng ta có thể vào chân tóc để mà trung hòa về một màu giờ về chị không nó đi em chơi chơi chơi chín giờ cắt nó về trả sát chân luôn nó bảo chín giờ con về mà lại ờ, chân vàng chúng ta kéo luôn ra đều lạch với mình công nhận bởi vì trong cái màu tóc này là có một màu 4.3 ờ, thằng quen nhá nó sẽ kéo được nó bảo chín giờ là chín giờ và chín rưỡi là chín rưỡi không bao giờ nó lệch giờ màu bảy trăm à, chuẩn đấy quen là bao giờ nó cũng đúng giờ nó phải về bảo mày thấy là riêng tao mà lệch giờ phải tao chỉ biết kể cả lấy bọn tao một cho chứ đừng nói được bây giờ các bạn bố xài là bố là nó xài đều từ lớp 1 đến lớp sau sang riêng giống như mà nó trái đâu nó chỉ hỏi nó nhiều hơn à. có hôm mà nó chưa hỏi nó nó xe ra nó bảo là con học bố bên kia rồi quay giờ lại nếu bố đi đi không có được này đó bảo con bảo bố con là bố mày cũng phải là tao chứ mày chưa bằng tao đó ai còn các bạn xin nước vào Chuyển nước vào cho nó dễ chảy Còn bây giờ có dài không được hát là nguy hiểm Công nhận Bạn chảy cái nước một thôi Chảy về này chúng ta hay đi chảy sát vào trong tóc luôn Con này mà không nghiêm nghị là hỏng hết Nhất là cái tầm đấy rồi chị ạ Sợ lắm Tối đêm mình đi đi lên đi, hùng Sợ sao mình bắt kéo thì nhau Nó lớn rồi Chóc ra ngọn luôn bạn có thể xì một ít nước vào cho tóc nó ngấm nó hút nước tóc khô thì bao giờ cũng bị thiếu nước Đến tôm 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 các bạn cũng kéo như vậy họ trải thẳng xuống từ trên ờ, chân tóc cho đến tận phần ngọn tóc luôn thì cái màu 4.3 lúc nãy thì nó sẽ ăn được với cái màu ờ, vàng ở ngọn tóc Wow. Vâng. Rồi. Vâng. Vào đây. Thế nào Thúy thế nào rồi? Rồi. chưa? Đơn rồi. Vân nằm viện à? ơi vẫn được nằm viện. rồi <laughs> các bạn cứ kéo làm sao cho nó cứ bố ơi cái gì ừ Nếu các bạn muốn màu lâu tây thì các bạn hãy dùng màu 8.11 và pha một chút green nữa với màu 4.3 7.0 thì nó sẽ được cho một màu lâu tây với trên nền tóc này còn nền tóc đỏ thì các bạn phải dùng nhiều green trải từ nước trải thẳng nó lên trên chân tóc đến ngọn tóc tí nữa nó tóc này nó sẽ về một màu đều Nên các bạn nhìn thấy đây màu tóc nó đã lên màu rồi lên các bạn đợi khoảng 10 đến 15 phút rồi các bạn đi xả sạch và sạch nếu các bạn muốn mềm hơn thì các bạn ngâm nước ấm với collagen à, gội sạch đi xong bạn ngâm khoảng 20 phút thì tóc nó rất là mềm và bóng cảm ơn các bạn đã xem video